quay lại với kênh toàn tầm mắt của mình ngày hôm nay hiện tại thì mình đang có mặt trên đường à, Đơ Di Nam nha cả nhà đây là đường Đơ Di Nam mà cả nhà thấy không hiện tại phía xa xa kia cái nhà thấy không là lên xa xa bên này là sẽ là ra đường DE8 nha cả nhà thì ra khu vực là thế giới di động à, điện máy xanh rồi chợ rồi ngân hàng rồi à, tất cả những cái tiện ích xung quanh mà phục vụ cho nhu cầu thiết của cuộc sống của mình nha và ngày hôm nay mình muốn review cho cả nhà một lô đất à, có diện tích là ngang năm 630 nằm trên trục đường này và giá bán của lô này là 3 tỷ tư nha cả nhà à, lúc trước thì chủ đất bán là 3 tỷ 5 nhưng mà hiện tại thì chủ đất hiện tại đang rất là cần tiền cho nên bán là 3 tỷ tư thôi ạ à. và cả nhà hãy, hãy xem vị trí lô đất ạ à. đây cả nhà thấy ạ à. đây là vị trí lô đất nha cả nhà từ cái mép nhà này cả nhà tính từ tính từ cái mép nhà thì đây là vị trí lô đất kéo ra đây là 5 mét nha cả nhà ở cái nhà thấy từ vị trí lô đất qua đây ạ à. thì nếu như vậy thì à, và sau là 30 thì cái nhà này theo mình luôn đi ạ à. cái nhà hãy theo theo trong mình nha ở đây thì mình à, thông tin lại nha ở đây là ngang 5 sâu 30 và giá bán là 3 tỷ tư nha cả nhà đại hạ giá nha chủ đất cần tiền cho nên là à, gọi là đã bên mình đã làm giá rồi đó đã làm giá rồi nha cả nhà là dạ, còn 3 tỷ tư vậy thì à, nhà hãy theo chân mình ra ngoài này chỗ này thì à, người ta tận dụng trồng à, keo trồng điều này nó nó còn hái nhưng mà khi mà mình mua thì việc thì mình có thể là mình mình dọn sạch nó đi rồi tiếp theo bên này cả nhà ở ờ, phía sau này thì à, lúc nào cũng phải có hai máy nó thuốc nhiễm nha và những cái cây nhà thấy là đây cả nhà thì ờ, ở phía sau này chúng ta sẽ có hai có một mét tức là à, chúng ta sẽ trừ ra một mét nó thoát hiểm vào bực phía bên ờ, nhà đó đối diện kia đối đích chúng mình á thì cũng phải trừ ra một mét là thành hai mét như vậy thì à, đối với một lô đất mà ngang năm sau 30 của BKM quy hoạch thì trên số thì nó là 530 nhưng mà khi chúng ta xây dựng á thì chúng ta à, phía sau chúng ta trừ một mét và phía trước chúng ta trừ 5 mét thì tổng cộng là 6 mét và diện tích xây dựng của chúng ta xây dựng là 24 mét nha cái này à, à, mình chắc mình chắc chắn là cũng không có bạn nào tư vấn kỹ như mình cũng không có bạn nào mà làm à, video mà nói thực tế à, nó nó đúng như cái này à, tại vì cái này chúng ta khi xây dựng thì chúng ta bắt buộc phải làm rồi nhưng mà thường á ở phía trước 5 mét là không phải là chúng ta chừa chừa ra và chừa ra mà chúng ta không làm gì mà 5 mét này thực tế đây là cái sân trước của mình và sân trước này để chúng ta nếu chúng ta có ô tô thì chúng ta có thể đậu ô tô còn nếu chúng ta không có ô tô thì chúng ta có thể làm là hàng cây cũng như là làm tiêu cánh đều, đều, đều được nha cái này chừa 5 mét tức là chừa chúng ta không xây dựng kiên cố thôi à, nhưng mà chúng ta có thể làm sân trước được à, gọi là chúng ta có thể sử dụng hết được cả nhà cả nhà rồi thì cả nhà có thể nhìn văn cái phía trước thì chúng ta đi ra đây là đường à, đôi năm rồi thì bây giờ cái nhà cứ à, theo chân mình theo chân mình đỡ mà đi xung quanh từ à, cái đường đôi dây nem này chúng ta đi thẳng ra à, phía đường N8 và chúng ta sẽ đi à, một số con đường ở xung quanh cái Mỹ Phước 3 này để chúng ta nắm được là từ vị trí đất này chúng ta sẽ làm gì được chúng ta ở như thế nào nếu chúng ta kinh doanh thì nó có tốt hay không và nó có hiệu quả hay không nó đúng đúng với mục đích của mình hay không ạ à. và trước khi mình đi thì mình cũng thông tin thêm đó là à, từ vị trí lô đất mà chúng ta đi à, đi ra các cái tiện ích xung quanh ví dụ như là chợ ngân hàng à, điện máy xanh thế giới di động à, cửa hàng vật liệu xây dựng thì nó đều có hết nha cả nhà đều có hết nha và một điều nữa một điều nữa là ở đây thì à, chắc là khách hàng cũng như là một số nhà mà chưa ờ, nhà đầu tư mà chưa có tìm hiếu ở khu vực này thì trên trục đường đôi chi năm này có một bệnh viện đó là bệnh viện hò háo nha cả nhà đây cái nhà cái nhà hãy xem ơi nè <laughs> cả nhà hãy theo chân mình ra đây và chúng ta sẽ thấy đưa bệnh viện hoàn hoàn hảo này luôn bệnh viện hoàn hảo nha chúng mình hoàn hảo à, bệnh viện này rất là lớn và đang được xây dựng luôn và đây cái nhà đây là cái nhà cái nhà hãy theo chân mình đây ạ à. và cái nhà thấy ngay góc không à, ngay góc đó cái góc mà đường ng chính á và cái đường đó là NL12 á đúng không NL7 NL12 NL7 NL7 NL17 chứ NR9 NR9 à NG9 đây là NG9 thì đó đó là cái bệnh viện Hoàn Hảo đó Hoàn Hảo với bệnh viện Hoàn Hảo đã được xây dựng thì cái này là mình thấy là hiện tại là đang được xây nhưng mà tiến độ xây dựng này nó vẫn còn tạm so với thực tế mà những cái bệnh viện khác thì đây là một trong những bệnh viện mà sau khi đã hình thành thì uh, chắc chắn là uh, việc mà đi khám chữa bệnh như là uh, chúng ta bị uh, gọi là cần đến bệnh viện thì cũng rất là gần ạ. À. Thôi bây giờ cả nhà hãy theo chân mình nha. Ở bệnh viện thì nằm ngay chỗ đó rồi. Từ đây ra đó thì tầm khoảng uh, 30 mét, hoặc là 50 mét thôi. Rồi bây giờ chúng ta hãy đi theo theo mình theo chân mình theo, theo hướng này nha cả nhà, theo hướng này. Đây là đường nội 8 và các tiện ích xung quanh ạ. À. Rồi cả nhà hãy theo chân mình ạ. À vị trí lô đất này cả nhà đây là chính là vị trí lô đất ạ à. thì chúng ta có thể là di chuyển nha cả nhà chúng ta sẽ di chuyển à, đi về hướng đường DG à, DE à, và chúng ta đang di chuyển là đường DE 8 nha cả nhà và đây như các nhà thấy ạ à. hiện tại thì ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều à, nhà mà đang kinh doanh buôn bán ở đây và cái nhà thấy ạ à, hiện tại ở đây thì à, đường rất là rộng cái nhà thái đường ở đây rất là rộng đúng không ạ tại đây là đường DG5 nha đường DG5 là một trong những cái con đường mà lớn tại Mỹ Phước 3 và giá đất trên trục đường này nó sẽ khác với những lô ở những cái trục đường à, nhánh khác đường bê tông khác và ở đây như cái nhà thấy cái lô mà mình vừa review chủ bán là ba tỷ rưỡi nhưng mà hiện tại chủ đang cần tiền nhưng mà chủ sẽ gọi là giảm giá 10 triệu để chúng ta à, có, có, có nhu cầu chúng ta mua nhanh hơn như vậy thì à, còn 3 tỷ tư 3 tỷ tư mà cả, cả nhà mua ờ, ở đây thì đương nhiên là một trong những cái vị trí cực kỳ đắc địa rồi nó sẽ khác với những cái vị trí khác nó chỉ tầm khoảng là một tỷ bảy một tỷ tám thôi đúng không cả nhà một tỷ bảy một tỷ tám thì không thể nào so sánh được với những cái vị trí mà 3 tỷ rưỡi 3 tỷ tư như thế này tiền nào cô nói à rồi thì à, tiếp theo là chúng ta thấy ở hai bên đây à, dân cư buôn bán rất là tấp nập xung quanh phía bên tay trái của chúng ta đang là cái à, quán cà phê này cả nhà cà phê kinh coi này bên tay phải thì chúng ta còn có kinh doanh buôn bán cũng khá là nhiều này à, rồi cái nhà thấy không từ vị trí mà đường à, đôi dinh em này cái lô đất của mình đi ra đường NE8 rất là gần luôn cả nhà đi ra đường NE8 á là ngay vị trí đó là buôn bán kinh doanh cũng như là chợ rất là sầm uất phía trước của chúng ta đã là chợ rồi cả nhà đó cái nhà thấy hiện tại phía trước là buôn bán không ạ dọc đường đây là cũng đã kinh doanh rồi kinh doanh quần áo shop quần áo này đó, rồi uh, cà phê này rồi buôn bán uh, ờ, tập hóa mà gọi là tập hóa lớn nha các ừ, tất cả các mặt hàng đều có đó. Đây là tập hóa lớn mình cũng hay mua ở trong cái, cái cửa hàng tập hóa lớn này rồi ở đây là có cửa hàng kinh doanh à, vàng bạc và cầm đồ rồi cái đây có hở tống à, bác sĩ lấy à, ốp lưng này kia à, cầm đồ hào nhiên này bia hơi này quán nhậu này phở cầm đồ uh, cát tiên vân vân và vân vân hiện tại cái nhà thấy không ạ ở đây thì uh, có cửa hàng uh, xe máy luôn cả nhà cửa hàng xe máy lớn luôn cái nhà thấy không ạ và chúng ta đi xíu một chúng ta đi tới chứ à, đường nội 8 cũng rất là gần và hiện tại chúng ta đang di chuyển từ lô đất mà di chuyển tới đường nội 8 á chứ tầm khoảng là 400m tầm 400m thôi nha cả nhà 400m à phía bên tay phải của chúng ta là có ờ, khu vui chơi trẻ em buổi tối mới rất là đông đây đây là chính là đường NE8 rồi và bên tay phải của chúng ta đây là thế giới di động này đường máy xanh này phía bên kia là là khu ca cũng kinh doanh buôn bán khá là tấp nập hỏi bên tay phải bây giờ chúng ta rẽ trái đi nếu chúng ta rẽ phải thì sẽ ra cái cổng Mỹ Phước 3 nha à, nếu rẽ phải thì chúng ta sẽ ra cổng Mỹ Phước 3 và ra quốc lộ 13 đó cả nhà từ đây mà ra quốc lộ 13 tầm khoảng 500m nữa rất là gần đúng không ạ chỉ có 500m thôi chỉ có 500m thôi mà chúng ta có thể di chuyển đi uh, tất cả các hướng rồi cái nhà thấy hiện tại ở phía uh, xung quanh hai bên của chúng ta cái nhà thấy không ạ à? sầm uất đúng không ạ à? nhà cửa mọc lên cao tầng đúng không nhà gọi là nhà cao tầng và buôn bán kinh doanh tức là nhà nhà kinh doanh đúng không cả nhà như vậy thì à, chúng ta xem nữa là chúng ta có nên à, đầu tư tại Mỹ Phước Bay hay không hoặc là chúng ta có nên ở tại Mỹ Phước Bay hay không tại vì à, mình thấy ở nơi đây cũng rất à, rất là đáng sống đáng rất là thích hợp đặc biệt là đầu tư vừa đầu tư thì giá đất nó nó tăng lên uh, khá là nhiều à, mà, mà tùy theo thời điểm thì đương nhiên giá nó sẽ khác nhau thời điểm cách tay à, khoảng 5 năm từ 2016 mình làm thì đương nhiên là cái giá đất nó sẽ khác tại thời điểm bây giờ còn nếu thời điểm mà năm năm năm trước đây năm 2020 đi năm tầm khoảng là giữa năm 2020 thì giá nó khác ở đây nó khác khác với thời điểm bây giờ và chính cái thời điểm mà giữa năm 2020 mình định mua một lô tại Mỹ Phước Ba này nhưng mà mình đánh đo là không biết là giá ở đây nó đã cao cho nó nó, nó cao như thế nào rồi mà mình mua nữa thì à, không biết khi nào nó lên nhưng mà suy nghĩ đó là suy nghĩ sai lầm của mình nha cả nhà cho nên đó là ngày đó mình không mua thì bây giờ mình rất là tiếc tại vì giá nó tăng lên còn là còn ít nhất là tầm khoảng 400 500 triệu nữa trên một lô và thì hiện tại cái nhà Thái à, lúc nãy đường này 8 mà à, mình đi vào trong này á thì đây là đường đôi chín rồi nha cả nhà và phía bên tay phải chúng ta là có bách hóa xanh rồi là cái nhà à, đây là bách hóa xanh và đây là chợ nha cả nhà đó, từ vị trí của chúng ta là đường đi dinh Nam mà chúng ta đi một xíu thôi tầm khoảng là 3 phút thôi là chúng ta đã di chuyển đi, đi à, các hướng rồi chúng ta đã di chuyển các hướng nha và tốc độ mình chạy là chỉ là dưới 20 km dưới 20 km nha cả nhà à, và đây là chợ ớt xe mứt này chúng ta muốn ra chợ thì cũng rất là gần mà chúng ta muốn mua đồ ở đâu thì nó cũng có đầy đủ muốn mua cái gì thì ở đây nó có đầy đủ hết rồi cửa hàng này bán à, cửa hàng này không bán thì cửa hàng khác bán à, rất là nhiều mặt hàng để mà chúng ta có thể lựa chọn rồi nếu như vậy thì à, à, cả nhà à, xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình à, bây giờ thì à, mình à, xin à, kết thúc video tại đây à, nếu như cả nhà muốn mua lô đất này hoặc là muốn mua đất tại Mỹ Phước 3 thì hãy liên hệ ngay cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 nha cả nhà à, hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ à. xin chào và tạm biệt